còn chưa đôi cô tình đã sinh ra từ non cao tới khơi ngàn bao la người người hoan chúc ra từ non cao tới khơi ngàn bao la người người hoan chúc tràn trúc tin nên say hồng ân ôi yêu thương tràn lan trôi đến trong trần gian đêm an bình đêm hy vọng người tặng ban cho nhân thế niềm tin trôi gian trần ôi nhiễm màu nào có ai hiểu được thấu tình sâu qua bao đời muốn con người hằng đợi cho muôn tình nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan chúa đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan chúa đến trong trần gian say ân tình con nghiêng mình thờ lạy chúa bên hang đá cháu con hiểu giữa cánh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin xin sai đường như sao lạ chiều con đi về trời cao yêu dấu chỉ ân người đã xuống trời để dẫn con lên quê hương trường sinh say hồng ân ôi yêu thương tràn lan trôi đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan trôi đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong đêm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan trôi đến trong trần gian nào cùng hát lên trong niềm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan cho đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong niềm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan cho đến trong trần gian nào cùng hát lên bài ca mừng giáng sinh trong niềm say hồng ân ôi yêu thương tràn lan cho đến trong trần gian thân nghèo của trời chúa ta thế từ lâu mong chờ thế cơ sao vẫn luôn ở hờ con chào mừng Noel đêm nay bầu trời Bethlehem trong ánh từng bậc huy hoàng Giêsu làm người như ta trong hang bò lừa sinh ra vì yêu nhân thế chúng ta đã giáng sinh trong cánh cửa hàng Để Giêsu vu hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm Chúa trời giáng sinh cho đời đêm đông lạnh lùng thanh vắng vang lên điệu nhạc du dương tiếng hát thiên thần vang lừng loáng tin mục đồng trang chiến mau mau tìm về Bethlehem thờ lạy con Chúa Giáng sinh nhờ ánh sao dẫn lối đưa đường để Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới Vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi Maria âm thầm chìm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm nuôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời yêu thương say mê làm người chiêm ngưỡng cùng kính dâng lời chúc mừng dâng lên trọn đời con đây như hương lòng tỏa thắm bay chào mừng con chúa giáng sinh vì đã thương nhân thế hết tình Đây Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi Maria âm thầm chìm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm nuôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời hôn con lòng mẹ thanh thơi dù con nhịp nhẹ nga à ơi bằng tiếng ca người muôn đời nâng niu nhẹ nhàng trên tay để con một mẹ thơ ngây nhìn con đôi mắt đắm say là cứu tinh cho thế gian này để Giêsu hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới linh thánh Chúa trên trời bình an khắp nơi Maria âm thầm chiêm ngắm, ôi thơm ngây dịu dàng say đắm nuôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời để Giêsu hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới linh thánh Chúa trên trời bình an khắp nơi Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm ngôi hai con chúa trời giáng sinh cho đời ngôi hai con chúa trời giáng sinh cho đời ngôi hai con chúa trời giáng sinh cho đời